Xin chào, giới thiệu với các bạn đây là cây đàn piano điện cao cấp HB 205 của hãng Roland Với thiết kế bàn phím được làm giả ngà voi nên phím đàn có màu trắng ngà góp phần làm tăng độ bám dính cho ngón tay của người chơi khi phiêu trên nốt nhạc Âm thanh của cây đàn này rất dày và ấm có cảm giác như đang chơi trên cây đàn piano cơ sành điệu Thiết kế sang trọng với kích thước khá ổn tiện lợi cho việc di chuyển Đến với tiệm đàn Hoàng Piano bạn cứ yên tâm về chất lượng Ở đây bán đàn xịn, giá tốt nhất toàn khu vực Bắc Trung Nam Bộ luôn Muốn rẻ thì xài second hand nhưng bao đẹp như mới Bảo đảm đồ chính hãng Nhật Bản không bán đàn Trung Quốc